tương đương với cả hơn 200 triệu thu nhập với affiliate marketing hay còn gọi là làm việc tại nhà trên internet và đây là một chuỗi video bài học nó sẽ có nhiều video đó và Sơn sẽ muốn chia sẻ cái điều này miễn phí tới cho các bạn để giúp cho đây là cái mục tiêu của Sơn đó là giúp cho 200 bạn 200 bạn trong năm 2020 đó, các bạn có được thu nhập ít nhất là 1.000 đô la thu nhập trên một tháng hoặc là hơn như vậy và đây Sơn sẽ có một cái yêu cầu để cam kết với các bạn nếu như các bạn cam kết điều này với Sơn thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách rất tận tình ờ, và chi tiết và không có giấu bất kỳ một kiến thức nào hết đó là các bạn cần phải cam kết xem hết 100% video để học cách làm chính xác ờ, cái lý do mà khiến cho các bạn nó chưa có được một sự thành công đột phá ờ, đó là các bạn bỏ cuộc giữa chừng bỏ cuộc giữa chừng và chúng ta xem video một cách đứt đoạn đó, hay là chúng ta coi bắt đầu nhưng sau đó chúng ta lướt qua thì Sơn mong muốn được rằng nếu như các bạn cam kết cái điều này thì các bạn có thể comment phía bên dưới video đó là tôi cam kết xem hết 100% video bài học ở đây và Sơn á, chắc chắn với các bạn Sơn tự tin với các bạn sau những cái video trong cái bộ khóa học này thì sẽ giúp cho các bạn á, có được một cái góc nhìn uh, đầy đủ và chi tiết nhất về affiliate marketing kiếm tiền online tại nhà đó trên internet và sẽ còn rất là nhiều điều tuyệt vời và trong video ngày hôm nay thì Sơn sẽ có chia sẻ với các bạn đó là 6 điều 6 điều về affiliate marketing dành cho người mới bắt đầu hoặc thậm chí bạn đã làm affiliate marketing được 1 năm 2 năm rồi nhưng vẫn chưa tạo ra được một cái kết quả mà bạn cảm thấy xứng đáng ờ, thì cái bộ video này nó sẽ dành cho các bạn thì cái phần số 1 đó là Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn về affiliate marketing là gì và cái điều giúp cho các bạn đó là tại sao các bạn có thể kiếm được tiền từ nó cũng như là kiếm tiền online tại nhà là nó có thật hay không đó cái điều số 2 mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn đó là các loại hình về affiliate marketing và make money online mà các bạn cần phân biệt và cũng như là Sơn sẽ cung cấp cho các bạn đó một vài những cái ví dụ về những cái dự án uh, trước đây trong quá khứ ờ, và những cái dự án đó là những dự án nào điều số 3 Sơn muốn chia sẻ cho các bạn ờ, tới cho các bạn đó là Ờ, sự thật rằng là ai đã kiếm được tiền đó về affiliate marketing marketing hay chưa đã có thành công trong quá khứ hay chưa đó để cho các bạn có một cái niềm tin cũng như là cái động lực để các bạn uh, tiến tới uh, điều tiếp theo điều số 4 đó là lợi ích khi mà các bạn làm affiliate marketing kiếm tiền online tại nhà là gì đó, Sơn sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những cái lợi ích để các bạn có thể biết được rằng tại sao các bạn cần phải lựa chọn affiliate marketing trong thời điểm này à, điều số 5 đó là các bạn đó, ờ, cần phải có những cái bước gì để bắt đầu affiliate marketing đó thì Sơn đã chia sẻ cho các bạn tận tình chi tiết từng bước một và cuối cùng điều số 6 đó là các bạn cần phải tránh cái hình thức affiliate này đó thì Sơn sẽ chia sẻ ở ờ, phần số 6 cuối cùng thì video này Sơn nghĩ rằng nó sẽ là khá là dài nhưng Sơn yêu cầu các bạn đó là cần phải xem hết 100% video nếu như bây giờ các bạn chưa đủ thời gian chưa sắp xếp được thời gian bạn có thể đóng video này và dừng lại ở đây còn nếu như bạn cam kết nó thì hãy comment bên dưới là tôi cam kết xem hết 100% video đúng không ạ và nếu mà tuyệt vời hơn thì Sơn mong muốn các bạn hãy có giấy hãy có giấy và có bút để các bạn hãy ghi chép lại bài học đúng không ạ thì ờ, các bạn biết không để Sơn làm ra một cái video này đó, Sơn nó sẽ cần rất là nhiều ngày để Sơn làm ra một cái giáo trình hoàn chỉnh nhất cũng như là Sơn nó cần phải rất là nhiều thời gian để Sơn nó quay cái video này đó, và edit video này và sau đó là xuất bản nó lên thì sơn nó cần mất rất nhiều thời gian nên sơn nó rất tâm huyết với cái bộ video này sơn mong rằng đó, sơn mong rằng các bạn nó sẽ dành thời gian để các bạn học không? và cái niềm vui hạnh phúc nhất của sơn đó là sơn giúp cho các bạn ra được kết quả và thực sự là sơn đã giúp được cho rất là nhiều người bạn đó, hàng nghìn bạn rồi chứ không phải là số lượng ít đâu nếu như các bạn đã theo dõi kênh youtube của sơn đó, thì các bạn sẽ biết được rằng số lượng người sơn đã giúp được cho rất là nhiều các bạn đã tạo được kết quả thực sự ok thì bây giờ sẽ Ờ, đi vào phần chính của nội dung bài học ở đây Sơn sẽ có 6 phần để Sơn chia sẻ với các bạn Ok chưa nào các bạn đã sẵn sàng chưa các bạn đừng quên bấm một nút like video và comment phía bên dưới những cái bài học mà bạn học được trong video này được không ạ rồi bây giờ Sơn sẽ bắt đầu phần số 1 cho các bạn đó là affiliate marketing là gì và tại sao á, là chúng ta lại kiếm được tiền cũng như là cái nguyên lý mà chúng ta có thể kiếm được tiền với affiliate marketing nó có thật hay là không đúng không ạ thì bây giờ xin chia sẻ cho các bạn dễ hiểu như vậy này affiliate marketing cái tên tiếng Việt của nó được gọi là tiếp thị liên kết hay các bạn hiểu đơn giản nó nôm na nó giống như một hình thức là cộng tác viên đó, cộng tác viên ở đây thì bạn có thể là trở thành một cái người cộng tác viên mà bạn không cần phải nhập hàng không cần phải mua hàng nhưng khi mà các bạn giúp cho họ phân phối hàng hoặc là bán được hàng thì các bạn sẽ có tiền hoa hồng đó thì chúng ta sẽ hiểu cộng tác viên là như vậy tuy nhiên rằng affiliate marketing á, thì nó sẽ kết hợp với cái công nghệ vào trong đó công nghệ internet vào trong đó và các bạn nó dường như không phải cần phải gặp mặt trực tiếp với người bán hàng đó và các bạn nó sẽ có một cái hệ thống nó sẽ tự động nó sẽ check cho các bạn rằng bạn đã có được đơn hàng rồi bạn đã có được sale rồi bạn đã có được tiêu thu nhập như vậy rồi đó, bạn đã có được hoa hồng như vậy rồi thì nó rất là rõ ràng minh bạch và dường như nó cập nhật liên tục cho các bạn nhìn thấy được ok và bằng cái cách mà các bạn có thể phân phối hay quảng bá hoặc là làm những cái nhiệm vụ tương ứng thì các bạn sẽ nhận được hoa hồng và kiếm tiền online MMO hay còn gọi là MMO Make Money Online thì nó đã quá phổ biến tại Việt Nam rồi các bạn nó đã có đâu đó khoảng hơn 5 năm tại Việt Nam rồi còn trên thế giới thì nó hơn chục năm rồi các bạn ạ hơn chục năm và những cái người mà họ thành công trong lĩnh vực này rất là nhiều thì chút nữa cho tới phần 3 phần 4 thì Sơn sẽ nói rõ cho các bạn biết về cái điều này đúng không ạ thì mong rằng các bạn đã xem hết video từ đầu đến cuối được không rồi phần số 2 đó là các loại hình affiliate ờ, marketing cũng như là MMO để các bạn có thể phân biệt được để chúng ta có thể bắt đầu được nó dễ dàng hơn rồi thì ờ, có những cái loại hình affiliate nào số 1 á, là cái hình thức này nó dễ làm lắm và nó dành thường dành cho những người mới bắt đầu giả sử đi các bạn nó mong muốn kiếm được thu nhập khoảng 3 triệu cho tới 10 triệu hoặc là 20 triệu hoặc là cao lắm đi thì khoảng 50 triệu thôi thì đây là cái hình thức dành cho người mới bắt đầu nha thế sẽ tùy vào cái từng level một không bạn cái kiến thức của bạn ở đâu thì số tiền bạn sẽ kiếm được tương ứng với số tiền như vậy bạn đồng ý với sơn như vậy không ạ đó thì cái này là dành cho người mới bắt đầu và cái affiliate này thì rất đơn giản có nghĩa là bạn chỉ cần làm nhiệm vụ thôi bạn có thể là giới thiệu người khác đăng ký tài khoản này hoặc là tải ứng dụng này hoặc là cài trình duyệt này đó thì bạn đã nhận được tiền hoa hồng rồi đúng không ạ thì sơn giới giả sử cho các bạn ví dụ một vài cái ví dụ để các bạn có thể biết được những hình thức này nó có quen thuộc hay không nhé đó ví dụ như là các bạn biết về ứng dụng Momo không ạ ứng dụng Momo khi mà các bạn nó giới thiệu một người cài đặt ứng dụng Momo thì các bạn sẽ có được 100.000 đồng và cái thời điểm mà Sơn bắt đầu Sơn làm thì thời điểm lúc đó, đó khi mà các bạn giới thiệu một người bạn được 100.000 và và sẽ trích tiền ờ, vào thẻ ATM cho các bạn luôn các bạn được rút tiền nó về hay là các bạn biết Uber không ạ Uber nó giống như Grab bây giờ đó Uber thì nó không còn ở Việt Nam nữa nhưng khi mà các bạn đã giới thiệu một người đó, ờ, Ừ, đăng ký tài khoản Uber thì các bạn sẽ được 5 đô tương đương 100 nghìn nếu như bạn đã giới thiệu một ờ, người làm tài xế cho Uber thì các bạn sẽ được họ trả 2 triệu thì Grab trước đây họ cũng có một cái chính sách tương tương tự như vậy đó hay là ví dụ như là các bạn biết là cái ngân hàng Timo ạ nó có VP Bank á ví dụ như bây giờ các bạn đã chia sẻ cho một người mở cái thẻ của ngân hàng Timo thì lúc đó các bạn sẽ được là 50.000 trên một người mở thẻ thành công đó là gọi là tiếp thị liên kết đó và cái hình thức này rất là dễ không cần phải tốn tiền gì có bạn hết và các bạn rất là dễ để chia sẻ điều này hay là bạn biết uh, là trình duyệt Brave browser không ạ cái Brave này thì nó quá quen thuộc rồi đó, Sơn đã chia sẻ và đã giúp cho rất nhiều bạn kiếm được số tiền vài chục triệu cho tới hàng trăm triệu thậm chí có một vài bạn họ đã kiếm được tiền tỷ một tháng từ Brave browser thì cái Brave này nó là một cái trình duyệt nó là trình duyệt nó giống như cốc cốc của Chrome hay là Google uh, hay là uh, Safari ở trên uh, iPhone vậy đó thì cái Brave này nó là một trình duyệt hoàn toàn mới và nó khi mà nó về nó nó nó muốn cạnh tranh lại với những người lớn kia thì thay vì nó phải bỏ ra một số tiền ngân sách lớn để nó marketing thì bây giờ nó sử dụng những cái người làm affiliate marketing đó nó nó cùng cộng tác để giới thiệu người dùng phát triển lên thật mạnh mẽ và họ sẵn sàng chi trả 5 đô la trên một người dùng uh, sử dụng cái trình duyệt của họ không ờ, và họ đã chi ra số tiền vài triệu đô vài triệu đô cho cái số tiền marketing này rất là lớn các bạn và rất là nhiều người bạn đã kiếm được số tiền tỷ với cái dự án này rồi nhé thì chút nữa Sơn sẽ có một vài cái bằng chứng Sơn đã chia sẻ cho các bạn hoặc các ờ, bạn nào đã coi những cái video trước đây trong quá khứ của Sơn đó, thì các bạn cũng thừa biết điều này hay là các bạn biết là ứng dụng Fin hay không ạ Fin hay đó là một cái ứng dụng ờ, giống như là đầu tư vậy đó. thì khi mà các bạn giới thiệu một người dùng cái ứng dụng này thì các bạn cũng sẽ được cái ứng dụng đó họ trích cho các bạn một phần thưởng tương ứng số tiền mặt và bạn rút được về hay là các bạn biết một vài ứng dụng để cho vay tiền đúng không ạ thì nó cũng tương tự như vậy thôi thì đó uh, những cái này nó rất là dễ để để làm dành cho người mới bắt đầu đó, rất là nhiều cái khác nhá nên ở đây sơn ghi là vân vân và vân vân đó bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên kênh youtube của sơn piat đó, hiện tại là các bạn đang xem video ở đây này thì sơn sẽ có rất là nhiều hình thức khác đã từng giới thiệu trước đây cho các bạn rồi sơn đã làm điều này được khoảng 4 năm rồi các bạn ạ ok rồi uh, cái uh, hình thức số 2 để các bạn có thể phân biệt được hình thức này á, thì nó khó hơn và nó cần á, trình độ cao hơn đó, cần kỹ năng nhiều hơn đó, cần các bạn á, phải có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực này nhưng đổi lại á, thì cái thu nhập của bạn á, không hề nhỏ một chút nào đó, những cái người mà họ làm giỏi làm lâu năm họ có thể thu nhập á, hàng trăm triệu vài trăm triệu thu nhập một tháng thậm chí là một vài tỷ thu nhập một tháng thì điều này là hoàn toàn có thật nha các bạn Sơn mới chia sẻ với các bạn đó đây là một trong những hình thức á, mà thậm chí ờ, trước đây có thể bạn không biết về nó đây là hình thức hoàn toàn mới đối với bạn nhưng á, Xuân mong rằng đó sẽ là một cái mục tiêu để bạn phấn đấu tới bạn vươn tới và bạn hãy tìm ra được những người này bạn hãy chơi cùng với họ bạn hãy học hỏi với họ đi thì tự nhiên nó bạn sẽ biết được rằng à những cái điều này là có thật không và đây là một trong những doanh nghiệp mà dường như mà bạn không cần phải có nhân viên không cần phải có nhân sự và là một công việc kinh doanh chính chính thống không và nó đã được công nhận rồi đúng không ạ thì cái hình thức này nó khó hơn một chút có nghĩa là bạn cần phải bán hàng thì bạn mới nhận được hoa hồng nhưng bán hàng ở đây thì bạn không nhất thiết phải gặp mặt người khác hay là phải cầm sản phẩm đi bán không cần phải như vậy mà bạn nó sẽ cần phải học một vài kỹ năng về marketing về phễu hay còn gọi là phân funnel marketing hay là email marketing hay là chạy quảng cáo thì đây là những cái kỹ năng cao hơn thì chút nữa Sơn sẽ nói cho các bạn đó ở phần ờ, số 5 đó là các bước để các bạn có thể phát triển ờ, và làm về affiliate marketing đúng không ạ Ok rồi các bạn còn đang xem video của sơn tới đây không ạ đó các bạn nhớ ghi chép lại nhá ghi chép lại ghi chép lại ghi chép lại đây thì sơn luôn luôn có một cuốn sổ sơn luôn luôn ghi chép lại những điều cần học được đúng không ạ nếu như bây giờ các bạn chưa có cuốn sổ thì các bạn lấy sổ ra các bạn ghi chép lại sơn đúng không ạ ghi chép lại đúng không ạ bây giờ sơn sẽ có một vài giây để các bạn lấy sổ ra ghi chép lại các bạn bấm dừng video này đi ghi chép lại Tại video video này sẽ rất là dài đúng không ạ các bạn lấy sổ ra các bạn ghi chép lại dùm sơn ok các bạn có sổ chưa rồi bây giờ sơn sẽ đi tới phần 3 là bây giờ là sự thật đã có ai nhận được tiền nó chưa sự thật đã có ai nhận tiền được chưa và đã có ai thành công với nó hay chưa thì Sơn trả lời và cam kết với các bạn bằng cái uy tín của Sơn này bằng uy tín của Sơn kênh YouTube của Sơn nó hơn 100.000 đăng ký rồi nha bạn hơn 100.000 được đăng ký Facebook cá nhân của Sơn đó, nếu như các bạn đã theo dõi thì tới điểm hiện tại là Sơn nó được hơn 35.000 người follow rồi đó, kênh TikTok của Sơn đó, là gần 50.000 lượt follow rồi đó dường như là Sơn có uy tín ở trong cái lĩnh vực này nên nó sơn nó dùng cái uy tín của sơn sơn nói với các bạn rằng lĩnh vực này là hoàn toàn có thật kiếm được tiền từ những người kiếm được 10 20 triệu một tháng 50 triệu một tháng cho tới những người kiếm được vài trăm triệu thậm chí vài tỷ một tháng đây là sơn dùng uy tín sơn nói với các bạn đúng không ạ còn các bạn cần phải xem hết video này thì các bạn mới nhận được những giá trị bài học tiếp đúng không thì bây giờ đó, sơn sẽ show cho các bạn một vài cái bằng chứng có thật ờ, những cái này thì nó là đoạn chat đoạn chat của học viên của sơn đó là những người bạn đã chat với cả sơn nói chuyện với sơn và được sơn trực tiếp kèm cặp với họ đó. còn á, trong những video tiếp theo á, thì sơn sẽ, sẽ cho các bạn gặp những người đó đó, những người này họ sẽ phân tích về những cái case study thành công những cái bài học thành công thì mong rằng các bạn hãy xem hết video này và xem những video khác nữa thì bạn mới có được một góc nhìn tổng thể không? hãy học tập một cách nghiêm túc nghiêm chỉnh ok rồi các bạn có cam kết với sơn điều này không ạ bây giờ sơn sẽ show cho các bạn một vài những cái bằng chứng có thật nhá rồi sơn sẽ mở cho các bạn ở đây ok đây ờ, sơn xin phép á, cho các bạn nhé là sơn sẽ uh, giấu tên và giấu avatar đúng không ạ uh, đây là một trong những học viên của sơn thì uh, anh này á, uh, anh ấy cũng khá là lớn tuổi rồi và khi mà anh ấy bắt đầu với hình thức là make money online này uh, thì anh ấy biết cái sơn trước đó một vài năm nhưng uh, khi mà anh bắt đầu thì dường như là gia đình không có ủng hộ đó là vợ của anh thì nghĩ rằng cái hình thức này nó không có thật và nó tốn thời gian đó, thì khi mà anh ấy làm thì đâu khoảng hai tháng đầu tiên anh chưa ra kết quả là các bạn nên anh không có dám cho gia đình biết điều này nhưng đến khi mà tháng thứ ba anh mới bắt đầu ra kết quả thì anh mới chia sẻ Sơn đây là hình mà Sơn chụp được lại nhé đó là anh ấy đạt được gần 13.000 đô trong cái tháng đó gần 13.000 đô trong cái tháng đó thì Sơn cũng có nói với anh rồi nếu như mà anh ấy đạt được mục tiêu thì phải ăn mừng thì ăn mừng ở đây á, anh ấy chia sẻ rằng anh ấy khoe cho vợ này và khoe cho cậu bạn thân lâu nay đã ủng hộ anh ấy không và anh ấy đưa vợ 100 triệu và còn lại anh trừ lại chi phí để anh làm vốn tiếp đây thì ờ, anh ấy có chụp lại cái màn hình đây là trong cái group chat của Sơn nhé các bạn group chat có rất là nhiều ờ, học viên ờ, họ, họ giao lưu và nói chuyện với nhau thì đây là cái group chat và anh ấy chụp lại cái màn hình đây, phóng to cho các bạn thấy này thì anh ấy nhận về tổng số tiền là 294 triệu đúng không ạ đó đó là một tháng thu nhập của anh ấy nhé một tháng thu nhập của anh đó ok thì đây là một người đầu tiên trong những video tiếp theo có khả năng Sơn sẽ có những cái video và Sơn sẽ sẽ mời những người này họ chia sẻ về cái câu chuyện của họ cũng như là những cái bài học thì các bạn phải đón tiếp những video tiếp theo đúng không ạ thì nếu như các bạn muốn nhận những video tiếp theo thì các bạn comment phía bên dưới video này là uh, tôi muốn nhận video tiếp theo đó, các bạn comment xuống bên dưới thì, thì Sơn mới gửi tặng cho các bạn nhé đúng không ạ rồi uh, Sơn mở tiếp này đây là một người em của Sơn và người em này thì cũng học chương trình coaching của Sơn nha các bạn coaching một kèm một á thì Sơn đang hướng dẫn cho em về affiliate marketing và bạn này thì mới sinh năm 95 thôi bạn ấy đã có đồng thu nhập thì bạn ấy nói rằng các bạn đã nhận được 93.000 BAT e thì đây có thể là nếu như bạn chưa hiểu nó thì không không sao bỏ qua đi thì tức là cái số tiền này nó tương đương với số tiền là gần 600 triệu thu nhập một tháng đó sau này khi mà các bạn đã biết được về nó rõ hơn rồi thì bạn sẽ biết được cái cái thuật toán kia vừa sau nó là gì đúng không ạ thì một tháng bạn đã thu nhập là khoảng 600 triệu đó, và trong cái tháng này tháng tiếp theo á, là tháng này này thì bạn cũng nhận được số tiền là hơn 600 triệu có nghĩa là cái thu nhập thì nó đều đặn chứ không phải là cái tháng này là tự nhiên có được một số tiền rất là lớn sau đó tháng sau không có nữa đúng không các bạn đúng không ạ thì đây là những cái bạn này á, Sơn nói trước với các bạn đây là những người họ cũng là cao thủ rồi họ đã theo Sơn được một thời gian rồi chứ không phải là ngày 1 ngày 2 không là một tháng hai tháng mà ra được kết quả lớn như vậy thì không thể đúng không ạ thì cái đó chỉ là ảo tưởng thôi rồi một à đây là cái hình ảnh mà bạn đã chụp lại cho sơn nhé đó sơn nó phóng to lên cho các bạn nhìn thấy rõ hơn à, đây là một người học viên đó, ở trong cái khóa K01 của Sơn và cũng là một trong những người học viên rất là xuất sắc thì anh ấy uh, Sơn phải gọi anh bằng anh bởi vì anh ấy lớn tuổi hơn Sơn rất là nhiều rồi uh, và anh ấy học chương trình coaching affiliate một kèm một của Sơn thì Sơn nó hướng dẫn uh, chi tiết cho anh từng bước một và anh ấy về được số tiền trong một tháng đó là hơn 50.000 đô hơn 50.000 đô nhé hơn 50.000 đô này thì đây các bạn nhìn thấy là có hai nguồn có hai cái thanh toán này đều là 24.000 bây giờ Sơn nói là 24.200 đô đi và nhân đôi lên nhá và bây giờ Sơn nhân với tỷ giá là 23.000 này thì thu nhập của anh đó là hơn 100 à, hơn 1 tỷ 100 triệu 1 tỷ 113 triệu 200 nghìn đồng đó <clears throat> thì đây là một trong những học viên xuất sắc của Sơn đúng không ạ nhưng mà rất nhiều học viên đạt được cái điều đó chứ không phải là một trong những người đâu rồi thì uh, ok đây là một uh, học viên khác của Sơn này bây giờ thì bạn ấy rất là giỏi rồi và bạn ấy theo cùng với cả Sơn đó, được khoảng một năm rưỡi đó, bạn ấy vào trong Sài Gòn chứ thực ra quê của bạn là thanh hóa nhé các bạn à, thì cái tháng này cái tháng trước tháng trước bạn gửi cho sơn cái hình tháng trước rồi thì cái tháng trước là bạn ấy được thu nhập là một tỷ đó, ờ, thu nhập là một tỷ một tháng và bạn biết bạn này sinh năm bao nhiêu không ạ bạn này sinh năm 98 nếu như bạn đã theo dõi sơn từ rất là lâu rồi thì bạn sẽ biết bạn này là ai tên là gì facebook như thế nào đúng không ạ thì sơn không cần phải nói sâu hơn với các bạn nữa nhưng bạn ấy nói rằng bạn ấy có thu nhập 1 tỷ một tháng trong tháng vừa rồi với dự án là affiliate marketing cụ thể là Brain mà Sơn đã chia sẻ đó thực sự là cái điều mà họ thành công á Sơn còn vui hơn cái điều mà Sơn thành công nữa các bạn đó đó, đó là một vài những cái minh chứng nhé đây cái chụp cái màn hình bạn ấy chụp lại tuy nhiên là nó hơi nhỏ tuy nhiên là hơi nhỏ thì bạn ấy chia sẻ là Sơn thì uh, cái đây là cái màn hình chính xác bạn ấy chụp lại là bạn ấy đạt được cái thu nhập đó đó là cái bằng chứng cụ thể rồi đây là một cái chương trình khác của Sơn cũng là về affiliate marketing thì những học viên họ chia sẻ rằng ở đây là cái kết quả mà họ đã đạt được đó, kết quả họ đã được thôi những cái, cái kết quả này thì chắc chắn sơn nó sẽ uh, lướt qua thật nhanh đi bởi vì sơn sẽ nói về cái phần nội dung nhé thì các bạn có thể là bấm giữ lại cái màn hình để các bạn đọc những cái này cũng được không sao cả ok sau đó là sơn sẽ đi tiếp cái phần chia sẻ rồi <clears throat> thì đó sơn chia sẻ cho các bạn đó là sự thật là có ai đã nhận được tiền hay chưa để các bạn có một cái niềm tin các bạn biết được rằng à cái công việc này nó cũng kiếm được tiền thật đấy không và nó sẽ tùy thuộc vào cái từng level cấp bậc nữa à, cái, cái level đây là cái cái cái cái cái cái kỹ năng cái khả năng của các bạn đó không ờ, cái bạn nó dành nhiều thời gian nhiều thì cho nó thì bạn nó sẽ có được cái thành công lớn